À, xin chào anh chị nhà đầu tư ờ, đến với chương trình đồng hành giao dịch. À, chương trình được tổ chức uh, hàng ngày trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trong khung giờ từ uh, 16 giờ cho đến 17 giờ hàng tuần. À, để cho những anh chị mà mới uh, tham gia chương trình này có được nắm rõ các thành viên uh, các chuyên gia tham gia chương trình thì Linh xin phép được giới thiệu lại. À, Linh hiện uh, tôi là Nguyễn Văn Linh, tôi là hiện tôi đang là chuyên viên uh, tư vấn đầu tư tại công ty cổ phần chứng khoán VNDirect. À, đồng hành cùng với chúng ta trong chương trình ngày hôm nay thì có anh Nguyễn Trung Du, à, anh đã hiện tại anh đang là chuyên gia à, chiến lược giao dịch anh Du đã có 14 ờ, năm kinh nghiệm trên thị trường chứng khoán thì hy vọng rằng những cái chia sẻ của anh trong buổi ngày hôm nay sẽ giúp ích được cho anh chị trong quá trình à, đầu tư giao dịch trên thị trường à, và để anh chị có thể um, trang bị thêm cho mình những kiến thức cái kỹ năng mà khi anh chị tham gia trên thị trường à, thì uh, VNREX có tổ chức các họp uh, đi go đi chết chuyên về cái giao dịch uh, chứng khoán thì khi anh chị tham gia cái cái khóa giao dịch này thì uh, anh chị sẽ có được một cái um, xây dựng như mình được có những cái kiến thức uh, cơ bản những cái lý thuyết về khi mà uh, tham gia thị trường theo uh, góc nhìn để phân tích kỹ thuật đồng thời thì uh, anh chị cũng các giảng viên cũng sẽ hỗ trợ anh chị trong việc uh, giúp anh chị uh, xây dựng cho mình được những cái phương pháp hay cái cách thức để anh chị tiếp cận thị trường sao cho uh, cái quá trình giao dịch của mình sau này nó hiệu quả thì trên màn hình đây là cái khóa học và khóa học này sẽ được uh, tổ chức vào ngày 13 tháng 10 năm 2021 thì anh chị nếu anh chị uh, có thể uh, quan tâm thì có thể uh, đăng ký thì tí nữa linh sẽ gửi lại cho anh chị cái đường link trên uh, phần trong phần chat Uh, và trước tiên uh, khi mà buổi bắt đầu chương trình thì linh xin phép được giới thiệu uh, đến anh chị uh, về cái diễn biến giao dịch của thị trường trong phiên giao dịch ngày hôm nay thì ở đây anh chị thấy rằng là trong phiên dịch hôm nay thì gần như là thị trường của chúng ta chỉ số vn index của chúng ta giao dịch uh, phần lớn thời gian là giảm điểm uh, cụ thể là à, có những cái thời điểm từ 10 giờ thị trường giảm à, rất mạnh từ cái thời điểm mà 10 giờ à, cho đến à, kết thúc phiên sáng à, sau đó thị trường có hồi phục trở lại một chút à, từ đầu phiên dịch buổi chiều à, và bắt đầu bị bán ngược trở lại à, lúc à, gần 2 giờ chiều và đóng cửa ở mức à, gần như thấp nhất phiên nhìn về cái nhóm uh, dẫn dắt thị trường ở trong phiên ngày hôm nay thì anh chị thấy rằng là à, đa số các cổ phiếu ngân hàng là cái cổ phiếu mà khiến cho thị trường của chúng ta hôm nay giảm khá mạnh cụ thể là có VPBank, Vietcombank, Vinhome, Công Thương hay Masan là những cổ phiếu mà khiến cho chỉ số giảm à, giảm điểm trong phiên ngày hôm nay. Ờ, ở chiều ngược lại thì chúng ta thấy có hai um, có hai cổ phiếu mà tích cực giúp cho chỉ số tăng điểm thì đáng lưu ý là cổ phiếu gas khi cổ phiếu này đã đóng góp vào chỉ số vnindex hơn 3 hơn 3 điểm à, tiếp theo là cổ phiếu uh, hòa phát hay là dgc nhìn vào cái um, cái cái um, nhóm dẫn dắt này thì anh chị thấy rằng là phiên hôm nay Ờ, rõ ràng là nhóm cổ phiếu ngân hàng đang gây một cái áp lực ờ, rất lớn lên thị trường trong phiên ngày hôm nay về cái thanh khoản giao dịch trong phiên ngày hôm nay thì anh chị thấy rằng là cái phiên ngày hôm nay cái phiên ngày hôm nay là cái chính là cái màu ờ, màu vàng đấy anh chị nhé thì chúng ta thấy rằng trong phiên giao dịch ngày hôm nay cái khối lượng giao dịch uh, uh, toàn thị trường luôn luôn duy trì cao hơn so với phiên giao dịch trước đó uh, cũng dễ hiểu khi mà cái um, cái áp lực bán của thị trường nó nó diễn ra trong phiên ngày hôm nay nó khiến cho những cái cổ phiếu đặc biệt là nhóm cổ phiếu như ngân hàng cái áp lực bán ở nhóm cổ phiếu đó hay như trường nhóm chứng khoán nó cũng khá là rõ khiến cho cái thanh khoản của thị trường nó nó, nó tăng so phiên giao dịch ngày hôm qua về cái độ rộng thị trường thì uh, trong phiên ngày hôm nay cái độ rộng thị trường uh, duy trì ở, ở trạng thái uh, khá là cân bằng trong uh, đầu phiên tuy nhiên thì sau đó thì cái uh, cái số lượng cổ phiếu uh, giảm điểm nó tăng dần về cuối phiên và uh, có đến uh, 60 uh, trên 60% là các cổ phiếu trên thị trường là giảm giá trong đó chỉ có khoảng hơn hơn 20% 3% là cổ phiếu ờ, à, giữ được sắc xanh trong phiên giao dịch ngày hôm nay Giờ, nhà do khối ngoại thì phiên nay cũng bán dòng tiếp tục bán dòng hơn 500 tỷ và à, đây chính là những một trong những cái ờ, áp lực lên thị trường trong cái giai đoạn mà thị trường cái thanh khoản của thị trường nó cũng không không thực sự quá cải thiện ở phiên trong thời gian gần đây nếu nói đến phiên ngày hôm nay thì chắc chúng ta sẽ sẽ nói nhiều hơn đến cái nhóm cổ phiếu uh, trong viên 30 uh, ờ, khi mà thứ nhất chúng ta thấy rằng là cái khối lượng giao dịch của ờ, viên 30 có tăng uh, so với phiên uh, giao dịch trước đó uh, tuy nhiên thì cái cái khối lượng này nó vẫn tập trung nó vẫn tập trung khá là cục bộ vào một một vài cổ phiếu ví dụ anh chị thấy trên màn hình là chúng ta có Hòa Phát có STB có Pau hay là có Tiên Phong Banh thì uh, trong các phiên trước đó chúng ta vẫn thấy những cổ phiếu như Hòa Phát này, Pau hay Tiêm Phong Banh là những cổ phiếu mà nó nó có một cái um, khối lượng giao dịch nó khá lớn ở trên trong nhóm VN30 này. À, và trong phiên ngày hôm nay chúng ta thấy có một vài nhiều cổ phiếu ngân hàng lọt vào trong trong cái top trong khối lượng giao dịch trong VN30 thì chúng ta có là STB, chúng ta có MB hay có Công Thương hay là SSI, PP rồi à, Techcombank thì những cái này thì nữa thì chúng ta sẽ nhìn rõ hơn về những cái trạng thái của cái cổ phiếu này trong cái phiên um, cái phiên giao dịch ngày à, ngày hôm nay nhìn chung thì cái nhóm trụ hôm nay chúng ta thấy rằng là mặc dù có cái lúc những cái lúc thị trường nó giảm khá mạnh trong phiên buổi chiều giảm đến lúc giảm hơn 10 à, hơn 10 điểm buổi chiều thì chúng ta vẫn nhìn thấy một vài cổ phiếu nó giữ được cái sắc xanh khoảng tầm 10 cổ phiếu duy trì được sắc xanh trong đó thì có gáp là cổ phiếu tích cực nhất khi mà gáp hôm nay đã có thời điểm khớp lệnh ở mức giá trần à, bên cạnh đó những cổ phiếu như GVL hay là Hòa Phát là những cổ phiếu um, cũng giữ được sắc xanh À, Phát Đạt, PNG hay Pau, à, Vietjet, Vinamilk thì là những cổ phiếu mà mà cũng giữ được cái sắc xanh khi mà thị trường chung giảm đến uh, trên 10 điểm. Thì điều này cho chúng ta thấy điều gì? Cho chúng ta thấy rằng là uh, thị trường chung giảm điểm. Tuy nhiên thì chúng ta thấy các cổ phiếu bắt đầu có dấu hiệu là đã kháng lại được kháng cự lại được cái cái cái đà giảm của, của thị trường khi mà à, khi mà thị trường giảm hơn 10 điểm mà các cổ phiếu vẫn duy trì được sắc xanh thì đây là một cái điều đây là một cái điều mà cực kỳ là là quan trọng ở thời điểm hiện tại khi mà chúng ta à, cái thị trường trường chung của chúng ta đang trong một cái cái cái giai đoạn mà gần như không có xu hướng đặc biệt là đang giao dịch ở một cái vùng mà rất là nhạy cảm của à, qua chỉ số chung thì à, rất cần những những cái cổ phiếu mà à, có khả năng mà mà mà giữ được cái nhịp thị trường trong à, một cái giai đoạn mà à, phiên ngày hôm nay cái nhóm cổ phiếu ngân hàng là cái nhóm mà à, khá là giao dịch khá là tệ trong phiên ngày hôm nay chỉ số VN30 ngày hôm nay tăng à, khối lượng tăng khá mạnh so với các phiên phiên giao dịch trước đó tuy nhiên thì chúng ta nhìn nó lại là một cái phiên giảm điểm sau đó thì nó cũng không thực sự là một cái hiệu tích cực trong phiên ngày hôm nay à, thì các cổ phiếu như trước uh, trước đó linh có trao đổi với anh chị là cổ phiếu STB này thì là cổ phiếu này hôm nay cũng đã một có một phiên tiếp tục giảm điểm khá là mạnh giảm gần 4% chúng ta có khối lượng giao dịch tăng hay là công thương cũng tương tự công thương này rồi à, một vài cổ phiếu khác như liên việt cũng bị giảm khá mạnh trong phiên ngày hôm nay hay VIB đó thì nhóm ngân hàng là cái nhóm mà à, phiên ngày hôm nay tạo cái áp lực rất lớn cho thị trường à, nhóm cổ phiếu chứng khoán thì cũng cũng chịu áp lực chung bán trên thị trường khi chúng ta thấy SSI là phiên ngày hôm nay cũng cũng giảm gần 4% mà cũng có có khối lượng giao dịch hay VCI các cổ phiếu chứng khoán nhìn chung hôm nay cũng bị bán khá mạnh à, hiếm hoi trong thị trường hôm nay thì chúng ta thấy nhóm cổ phiếu ngành dầu khí thì vẫn tích cực khi mà gas này rồi PVD HPVS vẫn duy trì được cái sắc xanh như phiên ngày hôm nay hay là nhóm cổ phiếu ngành thép như Hòa Phát à, rồi Hoa Sen à, Nam Kim thì vẫn tiếp tục à, có được giữ được một cái sắc xanh trong phiên ngày hôm nay hay là nhóm cổ phiếu về phân bón như là đạm mà Phú Mỹ rồi đạm Cà Mau thì vẫn có những cái duy trì được cái tích cực tích cực hiệu tích cực trong phiên ngày hôm nay thì đây đây là những cái nhóm cổ phiếu hiếm hoi mà giữ được cái um, cái đa tăng hay cái sắc xanh trong phiên giao dịch ngày hôm nay à, nhìn chung thì phiên giao dịch ngày hôm nay uh, phiên giao dịch ngày cuối tuần ngày hôm nay thì chúng ta vẫn thấy rằng là chỉ số vẫn vẫn đang đi trong một cái biên độ khá là hẹp từ 1330 cho đến 1360 điểm và cũng chưa có một cái um, cái diễn biến mới tại thời điểm hiện tại à, tuy nhiên thì uh, sau ngày phiên ngày hôm nay À, chúng ta thấy uh, có phát đi một tín hiệu nguy hiểm hơn trong ngắn hạn khi mà nhóm ngân hàng là cái nhóm mà uh, có tỷ chiếm tỷ trọng khá lớn trên thị trường uh, đã xuất hiện một một vài cổ phiếu như linh vừa trao đổi STB này uh, rồi công thương Liên Việt hay VIB đã phá vỡ những cái ờ, ngưỡng hỗ trợ rất quan trọng của các cổ phiếu này. Ờ, do đó thì chúng ta phải cần tiếp tục quan sát cái nhóm cổ phiếu ờ, ngân hàng trong tuần tới để có thể xác định được cái xu, hướng sắp tới của thị trường và với cái việc mà thị trường đang đã không có xu hướng trong ngắn hạn này thì các nhà đầu tư như anh Du trước các buổi trước cũng có trao đổi thì chúng ta tuyệt đối hạn chế sử dụng margin ở thị này và chúng ta chỉ à, nên sử dụng tiền mặt với cái tỷ trọng à, cổ phiếu trong tài khoản duy trì mức 50% để chúng ta tránh những cái cú biến động à, lớn của thị trường ở cái giai đoạn mà thị trường đang không có xu hướng này. Rồi Linh vừa điểm qua về cái diễn biến thị trường trong phiên giao dịch hôm nay thì anh Du anh có thể chia sẻ thêm với các anh chị nhà đầu tư về cái quan điểm của anh về thị trường không ạ? Dạ, xin chào mọi người. Dạ, sau đây Du sẽ chia sẻ qua cái góc nhìn về thị trường và các cổ phiếu ở phiên giao dịch ngày hôm nay thì ờ, nhìn chung ý, về ờ, các chỉ số vn index cái vn 30 thì nó cũng không có gì ờ, mới cả chúng ta vẫn thấy là nó cũng vẫn chỉ là sideways trong một cái mẫu hình mà trong nhiều tuần gần đây nó vẫn biến co giật trong vùng này từ 1330 đến 1365 đúng không ạ và nó cũng chưa có cái diễn biến thì đấy nó phá vỡ mô hình khiến chúng ta sợ một cái đợt giảm mạnh nhưng mà cái diễn biến của phiên dịch năm nay hay là mấy phiên dịch gần đây thì uh, nó khá khó chịu vì ờ, cứ lên được một chút thì cuối phiên hay đuối và giảm mạnh một phiên thì hôm sau thị trường lại tăng mạnh để cân bằng lại và các cổ phiếu như thế thì nó vẫn dao động trong một biên độ hẹp thôi Đấy, những cái cổ phiếu lớn thì vẫn dao động trong biên độ hẹp số lượng cổ phiếu phân hóa đi lên thì đâu đó chỉ chiếm khoảng 20 đến 30 trăm thị trường nên thực tế rất khó để chết đinh đúng không khi chúng ta có 5 đến 10 cổ phiếu tài khoản thì ta sẽ chịu áp lực là 60 70 phần trăm số lượng cổ phiếu đang sideways và giảm còn lại thì có thể là 20 30 phần trăm số lượng cổ phiếu đang được tăng thì cái đấy sẽ gây cái áp lực khó chịu cho nhiều người thôi cái ờ, diễn biến của chỉ số thì không có gì đáng ngại đâu vì ờ, nó vẫn là trong cái ờ, mô hình tam giác và khi mà chưa vỡ cái mức thấp nhất của vn index gần đây nhất ví dụ như tuần trước tuần này là vn index là 1316 thì nó chưa có gì xấu vn 30 thì nó cũng thế tức là nó ở khoảng 1410 đến 1416 điểm nó chưa vỡ cái kênh giá này thì nó cũng chưa có gì ờ, rủi ro về cái ờ, cái mẫu hình ờ, giá bị thất bại và nó bước sang cái đợt giảm điểm nhưng mà nhìn chung thì nó vẫn là xuống sideways đâm ra là cái cái phân bổ tỷ trọng như hôm trước du khuyến nghị mọi người trong vài tuần gần đây tức là chúng ta giữ một tỷ trọng cân bằng thôi 50 50 thôi chúng ta hạn chế những cái rủi ro có thể xảy bất ngờ và biết đâu những cái lúc mà nó chạm về kênh hỗ trợ và nó xuất hiện những cơ hội mà nó rõ rệt thì chúng ta có thể chọn lựa được còn khi chúng ta đã mua mạnh cổ phiếu ở cái vùng này mà đang sideways mà bất chợt nó giảm điểm thì chúng ta sẽ thiệt hại và chúng ta sẽ mất cái cơ hội để mua được cái cổ phiếu mà xuất hiện những cái tín hiệu đi ngược dòng so với thị trường là những cái tín hiệu mạnh hơn thị trường à, xét về khối lượng thì uh, nếu mà chúng ta nhìn trong vài tuần gần đây thì diễn biến nó hơi tiêu cực một chút là các phiên giảm thì có vẻ quyết liệt hơn với cái lệch ờ, bán lớn hơn số giao dịch khớp nhiều hơn là các phiên tăng là cái sự hào hứng của dòng tiền nó đang đang dần kém đi cái sự uh, tiêu cực của người cầm cổ phiếu nó đang xảy ra nó phổ biến hơn tại vì uh, dù sao xét trên bình diện chung thị trường ấy, thì khi số lượng các cổ phiếu vốn hóa lớn phần nhiều giảm điểm cái sideways thì cái tâm lý của những người chết đinh thì sẽ mệt mỏi và không kiếm lợi nhuận thì người sẽ chọn phương án là, là tạm thời rút lui để mà phòng ngừa các rủi ro và chờ đợi những sâu hơn thì đấy là cái diễn biến mà nhìn nó hơi tiêu cực một chút so với ờ, Ờ, cái diễn biến của chỉ số thôi còn nếu mà nhìn thuần mặt chỉ số thì nó cũng chưa có gì xấu cả khi mà nó vẫn đang bám cái phần cản trên của mô hình và nó cũng chưa chưa bị vỡ cái, cái đường hỗ trợ ở kênh giá dưới của mô hình thì dù thì vẫn thiên về kịch bản lạc quan mình vẫn kỳ vọng kịch bản lạc quan trên thị trường và chúng ta phải đợi thôi mặc dù kỳ vọng như thế nhưng mà chúng ta luôn có những cái kịch bản để dự phòng trong trường hợp nó không xảy ra thôi. bản thân du thì trong vài tuần gần đây thì mình cũng đưa trạng thái tài khoản mình về cái trạng thái cân bằng thôi tức là uh, 50 50 thôi giữ một số trạng thái cổ phiếu mình thấy tích cực còn lại thì chấp nhận là mình à, bán và mình giảm tỷ trọng dự phòng những cái rủi ro có thể xuất hiện tại vì những cái bối cảnh của thị trường chứng khoán quốc tế gần đây ví dụ như xem thị trường chứng khoán Mỹ hay là các cái thị trường châu Âu châu Á thì nó cũng đang trong cái đợt điều chỉnh cũng mạnh phiên giảm vài phần trăm trong những ngày gần đây nó gây những áp lực đến thị trường Việt Nam ra là, là chúng ta vẫn phải dự phòng những cái rủi ro nó có thể bất ngờ xuất hiện dù chúng ta ai cũng muốn là thị trường lên đúng không ạ chúng ta đều lạc quan về triển vọng thị trường cả và đầu tư chứng khoán thì dù thấy có một điều tích cực là ai mua chứng khoán rồi thì cũng đều suy nghĩ lạc quan tức là mình đều mong những thứ tốt đẹp đến với thế giới và đến với nền kinh tế đến với doanh nghiệp đúng không ạ à, diễn biến của các cổ phiếu thì nhìn chung thì nó cũng không có gì mới và cổ phiếu khỏe thì nó vẫn tiếp diễn thôi những trường hợp của gas mà cách đây ờ, mấy phiên du có trao đổi với mọi người về cái ờ, triển vọng của nó vượt ờ, cái đỉnh cũ ở vùng 9899 lên đến vùng 110 hôm nay nó đã break cao rồi và cái kháng cự của nó thì ở 110 với 118 là cái kháng cự rất là lâu rồi từ 2018 thì cái xác suất nó tiến về cái vùng kháng cự 110 118 này thì ờ, sau mấy cái phiên vừa qua nhất là phiên hôm nay cái khối lượng nó ngày càng mạnh mẽ thì dung nghĩ là cái xác suất nó tiến đến vùng này là tương đối cao còn xác suất vượt hay không thì hiện tại rất khó đánh giá còn cách tương đối xa và cái ờ, cái bối cảnh thị trường hiện tại nó cũng đang hơi khó lường và diễn biến của các cái cổ phiếu ngành ờ, ngành dầu khí liên quan đến khí rồi khai thác dầu khí thì ờ, nó phụ thuộc nhiều vào sự diễn biến của giá dầu trên trường hàng hóa và nó rất là khó lường còn hiện tại đang là tích cực thôi tại vì giá dầu vẫn liên tiếp ở đỉnh đi lên đỉnh cả năm nay rồi cao nhất của năm rồi và nó thúc đẩy cái triển vọng tăng của các cổ phiếu ngành dầu khí thì cổ phiếu này nó phù hợp với những ai mà đang còn nắm giữ thôi trong đến những cái biên độ mà mà chết đinh thì nó cũng không quá lớn ví dụ như nếu mà chúng ta nâng cái kỳ vọng từ 110 lên 120 chẳng hạn tức là chạm 118 chẳng hạn chạm cái đỉnh của 2018 thì uh, giả định như thế thì nếu mà nó điều chỉnh về vùng 100 thì vẫn cân nhắc được đúng không ạ thì đâu đó chúng ta sẽ có một cái uh, kỳ vọng khoảng uh, 6 đến 18 phần trăm và chúng ta đặt một cái ngưỡng cắt lỗ là nếu nó vẫn ngược lại à, giá tầm 98 à, đi và 98 thì chúng ta thiệt hại đâu đó khoảng 3 4 4 phần trăm thôi tức là một cái à, cái mức ờ, cân đối giữa rủi ro lợi nhuận là chấp nhận được và nếu có điều chỉnh thì cân nhắc nhưng mà nếu mà nó lên tiếp thì có lẽ là là thôi phải bỏ qua tại vì cái bối cảnh thị trường tại nó cũng đang 50 50 và thậm chí nó đang hơi nghiêng một chút về do trong vài phiên tới cái cổ phiếu mạnh thì ờ, vẫn phải lựa điểm mua đâu và nó đã qua điểm mua qua cổ phiếu này thì trung tâm tư vấn đầu tư cũng đã khuyến nghị và, và vẫn nắm giữ thôi và thực ra cái mức lợi nhuận cũng chưa nhiều thì nó đi lên rất là khó chịu à, trường hợp những cổ hợp phát thì dũng trao đổi với anh chị nhiều lần là dũng vẫn đặt cái niềm tin vào một cái kịch bản vượt đỉnh rất là cả cái cạnh cơ bản là kỹ thuật và mình đặt một cái kỳ vọng vùng 62 63 và hiện tại mọi người thấy là trong cả tuần qua nếu mà xét là sau mặt bằng chung thị trường các cổ phiếu vốn hóa lớn thì Hòa Phát diễn biến rất là tích cực ta thấy là à, tiếp tục có một tuần tăng điểm với khối lượng rất là tốt và đang ờ, lừng lững tiến về cái kháng cự vùng 55 56 yếu thì thanh khoản lớn và đảm bảo cho những người ra vào được và cái tách ờ, cái cách tăng của nó rất là chậm rãi và vững chắc giống như xe tăng đức lao dốc không ạ, nó rất là bình thản và nó chậm rãi Ờ, thiên hướng phù hợp với những người đầu tư hoặc là những người đinh theo theo trend hơn là những người mà đinh T cộng tại vì đinh ờ, T cộng thì hiệu quả sẽ thấp cái biên lợi nhuận trong vòng T3 T5 đâu đó chỉ mấy phần trăm ba bốn phần trăm thôi và nó trồi sụt liên tục phù hợp với ai đầu tư kiên nhẫn nắm giữ vài ba tháng thì sẽ đạt cái, cái thành quả 10 15 phần trăm thì cá nhân Dũng nghĩ đến một cái thành quả đối tích cực so với lại mặt bằng chung của thị trường còn uh, ờ, đinh T cộng thì nó sẽ khó vì phiếu này thì thanh khoản quá lớn và nó tương đối nặng mông đi hơi chậm những cổ phiếu mà áp lực nhất ngày hôm nay thì có lẽ là cổ phiếu ngành ngân hàng và chứng khoán thôi ta sẽ điểm qua một số cái cổ phiếu mà nó đang xấu từ trước rồi chứ nó không có gì mới nhưng bản chất thì nó nó xấu hơn tại vì nó lại phá đáy nó gây áp lực tiếp cho những người cầm cổ phiếu và nó thành một cái thử thách cho những người à, cầm cổ phiếu còn những người cầm tiền thì đơn giản thôi khi nó chưa đẹp thì ta tiếp tục quan sát thôi và chúng ta thấy là nếu mà chúng ta mua trong cái thời gian qua chúng ta cứ bắt đáy thì nó làm cái áp lực rất là lớn để khi mà cổ phiếu nó đang trong xu hướng lên ta mua cao thì nó vẫn đi lên khi nó đã là xuống xuống ta mua thấp thì lại phải chịu áp lực bán thấp hơn đúng không những cái quan trọng nhất trong chiến đinh là xu hướng xu hướng của thị trường xu hướng của ngành xu hướng của cổ phiếu xu hướng dòng tiền của nó đang thúc đẩy nó lên hay là xu hướng dòng tiền đang rút ra và khiến nó xuống thì khi xu hướng nó đang là đi lên thì chúng ta chết đinh rất là thuận lợi còn vâng. ờ, khi xuống nó đang là sideways hoặc là xuống là giảm thì chính vì thế lời khuyên của Dung luôn là ừ, tránh trạng thái cổ phiếu của nó sideways nó đang thoái trào bởi vì như thế thì chúng ta sẽ bị cổ ừ, phiếu nó cuốn theo và chúng ta không biết đâu là đáy và khi đến lúc mà chán nản nhất bán bán được khi đúng đáy thông thường thì hôm nay tiếp tục là một phiên nó tương đối tệ vì giảm có khối lượng Nên là mấy phiên gần đây thì ờ, phiên tuần trước thì thanh khoản nó đã khá là cạn 6 7 triệu phiên nhưng mà hai ba phiên gần đây thanh khoản bắt đầu tăng trở lại và cái này phá đáy một cái nến rất là xấu đóng thấp nhất phiên của thanh khoản không quá lớn so với những cái đợt trước nhưng mà thanh khoản nó tương đối lớn so với tuần đây dù sao đấy là một cái tín hiệu nó đỡ xấu tức là cái thanh khoản nó không không đổ xô ra bán như cách đây vài tháng tức là cũng có nhiều người đã chấp nhận cái việc mà biến từ nhà đầu tư ngắn hạn thành chung và dài hạn đúng không ạ trong trong một cái trạng thái bị động là chúng ta bị ờ, biến thành nhà đầu tư chung của dài hạn dù chúng ta mua có thể với mục đích ờ, chết đinh nhưng mà nhiều khi chúng ta không cắt lỗ và bị biến thành trạng thái nắm giữ và đầu tư chung của dài hạn thì đấy là một cái trạng thái mà cái thường không khuyến khích mọi người thì vì như thế chúng ta sẽ thành thụ động ta uh, mất cái lợi thế về mặt chủ động trong chết đinh thì những trạng thái như công thương thì nếu như phiên ngày mai mà hồi phục yếu giả sử như trong phiên ngày mai mà phiên dịch ngày thứ hai mà hồi phục mà lại không vượt ngược lại trên cái giá 30 một cách mạnh mẽ và khối lượng nó tích cực hơn phiên hôm nay thì nó sẽ confirm là cái việc vỡ đã xảy ra và phiên thứ hai nó chỉ là phiên hồi cho đến tới tiếp thì mọi người quan sát thêm phiên thứ hai và để quan sát với những người mà đang cầm cổ phiếu đó để cân nhắc có chấp nhận cắt lỗ mặc dù đã sâu hay không còn để mua mới thì khi nào nó phải vượt cái kênh giá mà giảm giá từ tháng 7 đến giờ từ cuối tháng 6 thì ta mới cân nhắc còn nếu mà mua vào bây giờ thì rõ ràng là ta đang đi ngược xu hướng mà chúng ta chấp nhận rủi ro lớn STB thì đã, đã tệ hẳn đúng không? STB thì đã phá đáy cách đây một lúc nó đã đi trước công thương nó yếu hơn ra phiên này là phiên phiên thứ tư tuần tuần này là phiên thực sự phá đáy là phiên 39 lượng lớn thì có thể công thương nó cũng sẽ trượt dần như STB này rất đáng tiếc là rất nhiều của Phú Banh đang bị rơi trạng thái này như Liên Việt Corp trạng thái mà đã tăng rất nóng ở thời điểm mà đầu năm và giữa năm à, vào cả rồi chỉ số Diamond đúng không nhưng mà bây giờ đang có cái rủi ro bị loại ra và cổ phiếu cũng đang rơi rất là nhanh và nó chưa có hỗ trợ nào cả ta không nên bắt đáy vì những cái trạng thái cổ phiếu này thì khi nó rơi thì nó sẽ, sẽ rất là sốc HD Bank thì chưa vỡ hẳn vẫn tranh vênh thôi nó cũng tương đối rủi ro hay như trường hợp MBB thì không quá tệ tức là nó có cách một chút mà này khối lượng cũng đã bắt đầu xuất hiện nó cũng bắt đầu bị cuốn theo quan sát là ở phiên thứ hai thôi xem nó có bị vỡ hay không còn hiện tại thì nó cũng chưa xấu quá ACB ACB hôm nay chính là cái cổ phiếu banh mà giảm rất là ít mức giảm có 0,2 phần trăm đâu đó giảm có cho đến một like thôi thì nó tích cực lắm so với những cổ phiếu ngân hàng khác trong cái nhóm yếu hợp mà tích cực hơn những cổ phiếu banh kia là Techcombank thì Khánh dung nghĩ là nó vẫn là trạng thái tích cực hơn hẳn so với rất nhiều banh khác và nó vẫn ờ, nếu mà nó sau này nó vượt đỉnh đi lên nó breakout đi lên thì ờ, nó sẽ là cổ phiếu dẫn dắt của banh yếu và cái vị thế về mặt cơ bản hay mặt ờ, vốn hóa và thanh khoản thì dung nghĩ là nó, xứng đáng để thành cực dắt của hiện tại hiện tại những cổ banh mà đang đang yếu dưới còn uh, những trường hợp ví dụ như quả tiên phong banh thì đang phải nhất dòng ngân hàng Techcombank thì sau này ờ, hiện tại thì ờ, sau này nó chỉ cần vượt cái giá 30 cái giá 50 thôi cái, cái nến đẹp một khối lượng lớn chẳng vượt lên 51 chẳng hạn và thanh khoản nó cải thiện so với trung bình uh, thanh khoản gần đây chỉ có năm bảy triệu thôi thì thanh khoản giả sử như trên 10 triệu trở lại thì có thể là một tín hiệu tích cực khoản càng cao hơn càng tốt ta phải đợi thôi đây là du vẽ giả định trong trường hợp mà tuần tới nó có những cái phiên mà nó quyết cao lên thì nó mới là tín hiệu mua thôi còn hiện tại mua thì ờ, nó sẽ rủi ro nó sẽ giống như những trường hợp của banh khác với đâu nó sẽ bò dần xuống và nó lại vỡ thì ta sẽ rất là bị động trường hợp như của banh cũng khá là yếu trong mấy phiên gần đây mặc dù mấy phiên trước thì nó cũng ở cái vị thế nó tương đối là, là an toàn nhưng mà ba phiên gần đây mới thấy là xuất hiện ba nến giảm và khối lượng nó tăng dần khi mà tiến hỗ trợ thường cổ phiếu nào mà nó xuất hiện cái khối lượng mà ờ, giảm dần khi tiến hỗ trợ thì đấy sẽ là tín hiệu tích cực hơn thì nó sẽ thấy cái niềm tin của người ta về việc cổ phiếu nó giữ được hỗ trợ người ta sẽ bán ít dần đi còn cổ phiếu nào mà càng về hỗ trợ mà càng bắn mạnh thì đấy là những cái cái lo ngại có nhiều người đang đang dần mất cái niềm tin vào cái hỗ trợ còn hiện tại nó chưa vỡ thì nó cũng ờ, vẫn là hỗ trợ thôi nhưng mà khi mà thanh khoản nó tăng dần hỗ trợ thì thì là tương đối ờ, đáng ngại ngoài chuyển động giá chuyển động và khối lượng cho thấy là cái cái xung lực của dòng tiền với cái, cái, cái biên bán ngày càng mạnh lên và dòng tiền thì càng ngày càng yếu đi à, mình nhớ là banh mấy hôm rồi nước ngoài bán rất là mạnh các phiên này nó vẫn bán mạnh bit thế nó không diệt tiền thì có trường hợp của banh là trường hợp mà mà quá tích cực à, ngay cả trong mấy phiên gần đây khi mà các phiếu ngành ngân hàng ờ, bị uh, giảm điểm thì banh vẫn rất là khỏe cái diễn biến của thị trường banh bốn trong tuần qua chỉ cũng có giảm phiên đầu tuần thôi còn bốn phiên gần đây nhất là đều là bốn phiên tăng và nó vẫn vượt đỉnh đi lên nó tách hẳn cái trạng thái đối với những cổ phiếu ngân hàng khác và nó, nó vẫn vững vàng đi lên thì cái điểm mua nó cũng qua mất rồi thì nó phù hợp với những ai nắm giữ đó. còn cá nhân tôi thì khi cái diễn biến của cả thị trường chung nó đang khó lường như hiện tại và thêm cái diễn biến của ngành nó đang xấu ít khi mà mình chưa định những cổ phiếu mà nó ngược sóng ngành và nó cũng qua một cái điểm mua rồi bởi vì ngành chứng khoán thì nó cũng rất là đuối đúng không ạ ngành chứng khoán thì ờ, trong vài tuần gần đây thì nó cứ giảm đều đều luôn, giảm rất là nhẹ thôi và mấy phiên gần đây nó bắt đầu nó có cái mức mà giảm mạnh hơn và cái thanh khoản như nhẽ đây đại thì hôm nay là cái phiên cũng rất là đuối thanh khoản tăng và đến giảm nó rất là rõ 3,6 phần trăm những cái trạng thái này nó đã đến cái cái chỗ mà mệt mỏi à, người cầm cổ phiếu bắt đầu không chịu đựng và rất nhiều cổ phiếu thì phiên hôm nay nó phá cả cái kênh giá cái kênh tăng giá mà chúng ta kể từ tháng ờ, tư năm nay đấy tín hiệu đối tiêu cực thì nếu mà nó còn giữ được cái kênh giá thì đây chỉ là một đợt ngắn khi nó vỡ kênh giá rồi thì nó sẽ mất cái nhiều thời gian để nó điều chỉnh và tích lũy sau này tăng trở lại còn triển vọng ngành về dài hạn với trung hạn này dù vẫn tích cực thôi nhưng mà về ngắn hạn thì nó vẫn đang là một cái ờ, hướng ờ, sideways bò mòn và chúng ta cầm cổ phiếu chúng ta sẽ sẽ bị thiệt hại trong ngắn hạn thì đấy là cái điều mà những người đầu tư người ta thì chấp nhận còn với dân chiến đinh thì thường quan điểm của du mà khi đã phát hiện nó sideways như trong cái vùng này là mình đã đã phải chấp nhận là thoát ra được hoặc là chậm nhất là những cái phiên mà nó vỡ mình cân nhắc thì nó đã có cho thời gian trong vài ba tuần qua để chúng ta thoải mái suy nghĩ và và rút ra rồi. chứ nó không phải cái diễn biến nó quá bất ngờ SHS, MTS thì nói nói chung là nó vẫn rất là tiêu cực còn tích cực đâu đó thì vẫn là ngành dầu khí thôi tức là những cổ phiếu như gas hay là PVS thì nó vẫn đang là cái triển vọng tiến về cái vùng đỉnh cũ thôi như PVS thì vùng 30 31 là vùng đỉnh cũ hay như BSR thì vùng 22 à, là đỉnh cũ thì cá nhân Du nghĩ là tạm thời chúng ta vẫn đặt cái kỳ vọng nó về lại cái vùng đỉnh cũ thôi chưa đánh giá được sắp được đỉnh thì cái thanh khoản của đợt này những cổ phiếu như BSR hay là PVS thì nó không quá lớn so với lại cái thanh khoản của vùng đỉnh trước ấy cả cái vùng sóng đằng trước cái xung lực nó rất là mạnh còn đợt này thanh khoản nó cũng gần ừ, tương đương nó chưa mạnh bằng nó ra là mình cũng chưa nhìn thấy cái xung lực của đỉnh những cổ phiếu này còn những cổ phiếu nhỏ của ngành à, dầu khí những cổ phiếu liên quan đến khí thì nó tăng mạnh hơn vẫn đang rất là mạnh mẽ và nó không có điểm mua mới nữa vì nó đã qua điểm mua tương đối lâu rồi khoảng bốn năm phía trước và nó không không chết đinh được tại vì có một số cổ phiếu thì thanh khoản nó thấp quá một số cổ phiếu khác ví dụ như một số ngành ờ, phân đạm thì nó vẫn tích cực thôi tạo phú mỹ hôm nay thì cũng chớm một đỉnh và nó cũng lưỡng lượng lại một chút do diễn biến trường cuối phiên những trường hợp như quả đạm cà mau thì, thì, thì tích cực nhất rồi mặc dù là nếu mà nhìn về cơ bản thì thì đạm phú mỹ thì cái lợi nhuận của nó trong ờ, trong quý vừa qua nó tăng trưởng tốt hơn còn ờ, đạm cà mau thì cũng không không đột biến nhưng mà trường thì luôn luôn đúng tức là đang có mau thì mấy trước yếu hơn nhưng mà hai hôm nay là khỏe lại của mỹ và nếu mình nhìn cả mặt kỹ thuật hay là cơ bản của hai cổ phiếu này với phiên trước thì rõ ràng đạo của mỹ nó ở cái thế chủ động hơn và xung lực nó khỏe hơn hay là nhìn khía cạnh cơ bản thế thôi phải nhìn về các chỉ số cơ bản hay là nhìn vào cái kết quả kinh doanh trong quý 2 vừa qua thì đạo phú mỹ là cái trường hợp mà cái kết quả nó rất là đột biến ta thấy là nó gấp đôi so với cùng kỳ là nó có sự đột biến rất là mạnh về à, doanh thu lợi nhuận doanh thu từ 2002 đến 2009 này gộp từ 507 lên à, 900 này, đúng không còn nếu nhìn đặng có mau thì không thấy cái cái sales story nó nó rõ ràng lắm về kết quả kinh doanh nhưng mà có lẽ người ta kỳ vọng vào cái việc xuất khẩu của đạm cà mau thôi như hôm trước ờ, ờ, bạn ờ, văn muốn có trao đổi thì các anh chị là đạm cà mau thì có cái lợi thế xuất khẩu tốt hơn là đạm phú mỹ chúng ta nhìn như đạm cà mau thì quý hai vừa qua thì doanh thu nó tăng trưởng so với kỳ nhưng mà lợi nhuận gộp tăng trưởng mấy đó tăng trưởng 25 đâu lợi nhuận sau thuế thì tăng trưởng rất là ít của đó khoảng hơn 10 nó không đột biến như là cũng ờ, ờ, cái diễn biến thị trường thì đã có mau mấy phiên đây nó tích cực hơn còn những trường hợp mà nhỏ hơn trong ngành như PFC thì nó cũng chưa tích cực lắm là nó vẫn đang ở cái trạng thái dưới đỉnh và có thể nó một vài phiên tới nó break được cái kênh giá giảm thì cũng có thể cân nhắc được tại vì khi các cổ phiếu trong ngành nó cùng tăng và cái vọng cơ bản nó đang tích cực cả ngành ấy. cổ phiếu như này nó cũng được ăn theo thôi còn bản chất thì nếu mà người xem cái cơ bản của BFC người thấy là cái kết quả kinh doanh nó tự cải thiện chưa đi sâu vào, vào để phân tích uh, kỹ lý do tại sao mà BFC không có cái lợi thế về tăng trưởng như đạm Phú Mỹ đạm Cà Mau còn nhìn thuần mặt báo cáo tài chính mình có sự tăng trưởng nhất là xem cái kế hoạch kinh doanh năm nay nó của CSV thì nó đã tạo đỉnh trong cái cái tuần ờ, trước rồi và nó đang cố hồi lại thôi trạng thái này nó là tiêu cực hay như DGC DGC là công ty hóa chất hôm nay là phiên tăng rất là mạnh của DGC nhưng mà về bản chất thì nó đang đang là một cổ phiếu mà nó đã có một cái đỉnh 178 rồi và nó đang là hồi lại và nhìn cái khối lượng thoát ra trong ờ, trong các phiên tuần trước nó khá quyết liệt như này cái dung nghĩ cái xác suất của đỉnh nó tương đối thấp thì thường những cổ phiếu mạnh ấy, thì cái xác suất thì nó sẽ có một một hai lần nó sẽ ngoi lên nó test đỉnh lại tại vì nhiều người sẽ chưa tin là cổ phiếu này có đỉnh người ta vẫn coi nó là điều chỉnh thì mua thôi thì đã nhiều lần những cổ phiếu nó điều chỉnh nó đi lên thì việc mà nó đi lên lại thì, thì lạ nhưng cái việc mà chạy có vượt đỉnh hay không thì nếu nhìn theo cái xung lực bán ra quyết liệt như này thì mình nghĩ là cái xác suất đỉnh thấp và nó cũng không phù hợp với mới lắm nó phù hợp với những ai còn và và đợi phản ứng tại vùng chốt thôi còn dạ. ờ, ví dụ như ngành cảng biển thì cá nhân du thấy nó cũng chưa có gì mới các cổ phiếu nó cũng đang thoái lui dần dần nó cũng khá yếu còn ờ, ngành thép thì mình vẫn tập trung vào hòa phát là chính thôi nhưng hoa sen thì nó sẽ cần cái nỗ lực nó vượt lại cái vùng đỉnh đâu đó ở vùng ờ, vùng tám đó đúng không ạ hôm nay nó chạm này nó cũng chưa vượt nhưng có thể là sang tuần nó thì ra diễn biến hòa phát nó tích cực thì cổ phiếu này nó sẽ tiếp diễn tích cực thôi nó đã tăng trước rồi nhưng mà nó tích lũy nó tận dụng cái đợt tăng hòa phát nó sẽ tăng tiếp quan điểm chung về thị trường là như thế tức là nếu mà chúng ta tổng kết lại thấy là thị trường nó vẫn là trong kênh quay à, tích lũy thôi và nó chưa quá tiêu cực và khi mà chúng ta tuân thủ kỹ thuật, ờ, phân tích kỹ thuật thì chúng ta vẫn phải đợi thôi cảm ơn anh à, đây có khách ờ, anh chị khách hàng hỏi về nhóm cổ phiếu uh, chứng khoán á. anh du không biết anh du có uh, quan điểm gì về cổ phiếu SSS và cổ phiếu uh, APS không ạ ra cổ phiếu ngành chứng khoán thì lúc nãy dung chia sẻ với anh chị ờ, nếu chúng ta nhìn những phiếu đồng ngành nhất ai hay là HCM, VCI, VD thì nó vẫn đang quá trình ờ, thoái lui dần dần đấy. Trong một bối cảnh ờ, ngành nó như thế thì rất khó để kỳ vọng nếu chúng ta nó đi ngược dòng. Trừ khi anh chị nắm những cái thông tin nó đặc biệt về cổ phiếu đấy, có những cái câu chuyện về phát hành đối tác chiến lược hay là bán vốn như đối tác hay là những câu chuyện đặc biệt gì đấy về cổ phiếu đấy nó khác biệt so với cùng ngành còn khi nó đã vận động giống các phiếu cùng ngành đi lên và nó vận động chung theo chiều đi xuống các phiếu cùng ngành ấy, thì tốt nhất là không không không nên mạo hiểm và nó cũng chưa có tín hiệu để mua vào cả nhiều cổ phiếu trong ờ, ngành chứng khoán thì nó vỡ cả cái kênh xu hướng nếu mà nối từ tháng năm rồi thì với trường hợp của SSS thì chưa nhưng mà nó đang dần tiến với đấy nó nhìn mẫu hình của nhiều cổ phiếu cùng ngành chứng khoán thì nó đã đã vỡ cái chỗ kênh kháng cự này rồi thì ờ, về mặt lý thuyết thì chúng ta quan sát ở cái hỗ trợ này thôi ta sẽ quan sát ở cái hỗ trợ vùng 34 và nếu nó nảy lên và những cái nến mà nó tích cực và đấy chúng ta quan sát cổ phiếu cùng ngành chứng khoán nó không còn nhiều áp lực giảm thì có thể cân nhắc còn như hiện tại thì không nên tại vì nó vẫn là tư duy bắt đáy đó rất là rủi ro cả ngành nó đang vận động theo kiểu bào mòn ấy. à nó xuống nhanh mà nó sốc thì dòng tiền sẽ thích hơn là cái kiểu bào mòn tại vì sẽ khiến người cầm cổ phiếu rất là mệt mỏi và những người mua ấy, thì người ta không có kỳ vọng nó sẽ nảy lên mạnh nó xuống tốc độ chậm chậm thì nó khi nảy lên nó khó nảy lên nhanh được nên là có điểm của du thì ờ, chơi mua và đi ờ, quan sát thôi nó chỉ khổ những người đang cầm cổ phiếu thôi thì cái áp lực tâm lý nó tra tấn thêm một Vâng ạ, cảm ơn anh Du. Thì quan điểm của anh Du cũng rất rõ ràng về cái nhóm uh, chứng khoán rồi. Thì hầu như các cổ phiếu nhóm chứng khoán thì đang trong một cái nhịp điều chỉnh ngắn hạn à, do đó thì ở thời điểm này à, khi mà cổ phiếu nó chưa thiết lập được những cái mặt bằng à, những cái cái nền giá và cũng như có tín hiệu xác nhận à, tiếp diễn cái xu, xu hướng tăng giá mới thì rõ ràng anh chị nếu mà chúng ta ở chiều mua thì chúng ta tiếp tục chúng ta ngồi chúng ta quan sát thêm thôi cũng chưa có một cái cái cái động thái nào mà chúng ta có thể giải ngân những cái nhóm cổ phiếu chứng khoán ở thời điểm hiện tại ở đây anh Long Nguyễn anh có hỏi về cái xu hướng của cổ phiếu Vinamilk và Hòa Phát ạ thì anh Du có thể chia sẻ thêm về cổ phiếu Vinamilk không ạ? Hòa Phát thì chúng ta đã nói đến à, từ đầu phiên rồi ạ. Hòa Phát Du sẽ không nói lại thực ra trong vài tuần qua mình nói quá nhiều thì vẫn bảo lưu triển vọng lên vùng số 2 số 3 trong thời gian tới đó tại vì nó, nó đang tích lũy và đang đi lên rất là đẹp. Ngọc Vinamilk thì nó cũng chưa rõ ràng lắm mặc dù nó đã phá được cái kênh giá giảm ấy, và nó đang à, xây được cái nền đi ngang so với cái bối cảnh giảm trước đây thì uh, nếu mà mặt chết đinh thì phải đợi vẫn phải đợi khi nào nó vượt lại cái giá 92 cái confirm là nó đã tạo một cái đáy đáy thành công cái đợt ờ, rồi tuần trước nó cũng có chạm lên nó lại bị lùi lại thì nó mức độ giảm ở đó thì không quá lớn và cái cái khối lượng bán ra không nhiều nên ra là vẫn có thể kỳ vọng một cái cú break lên để hồi phục được nhưng cái bối cảnh nhìn rộng hơn nhìn từ 2018 giờ chúng ta thấy là nó vẫn là một cái ờ, thoái trào đó nó không phải sóng ờ, tăng trưởng như nhiều khác chứ đinh thì vẫn là chỉ đinh sóng hồi hai nữa thì nếu mà ờ, chết đinh thì nó không hợp với tây cộng đâu vì Vinamilk nó sẽ hợp với những người mua và chết đinh ờ, nắm giữ ít nhất là phải cả tháng vài tháng để mình kỳ vọng khoảng 10 15 phần trăm thôi nó không có chết đinh nhanh tây cộng có điểm giúp nên ờ, nên đợi thôi và và nếu mà khi cả khi nó vượt cái giá 92 thì nó thành cái mẫu hình nó đã confirm là tạo thành vùng đáy đi lên đấy. thì anh nên cân nhắc lại xem cái việc mình đinh ờ, với nó mình kiên nhẫn để nắm giữ nó trong thời gian ờ, đủ dài để mình kiếm 10 15 phần trăm dụ như từ nay cuối năm mà nó hồi phục 10 15 phần trăm thì mình có chấp nhận cái kịch bản hay không thì có thể là nó vượt cái vùng 92 ờ, nó lên đâu đó tối đa khoảng 105 đến 110 thôi 105 107 nó sẽ chạm vào cái kênh giá cái giá giảm trung hạn thế 2018 khó có cái động lực vượt cái chưa nhìn cái động lực về cả mặt cơ bản lẫn kỹ thuật thì nó vượt mình uh, ờ, kẻ nó đạt cái điều kiện mua thì mình cũng nên cân nhắc xem là nó có phù hợp với cái tính cách của mình không cái chiến lược của mình hay không thì nhé. còn cái xác suất dung nghĩ nó sẽ hồi phục cao thường các cổ phiếu nó nó giảm sốc một thời gian nó đi ngang rồi nó tạo nền nó dần dần nó hồi phục, hồi phục được nó không khác nên là nó có sự toan tính và có sự tham gia các tổ chức rồi và nó có, có các cái bẻ lái nó rất là từ từ sao thu gom và, và giúp cổ phiếu nó diễn tiến tích cực dần dần Vâng, cảm ơn anh. Thì có anh chị khách hàng có hỏi về chiều à, nắm giữ cổ phiếu Khang Điền ạ. À? Anh Du có các quan điểm gì về cổ, phiếu Khang Điền không ạ? Khang Điền Hao thì theo quan điểm của Du thì vẫn giữ được bởi vì à, nó chạm đến đỉnh cũ và nó dội lại nó cũng không dội quá mạnh đâu, tức là cách đây vài tuần thì Khang Điền có, có chớm vượt đỉnh ở 1609 rồi sau đấy cổ phiếu nó cũng đang bị thoái lui ta nhìn thoái lui của nó thì cũng từ giá khoảng 42 cho mic về đến 4.x tức là đâu đó giảm có một giá khoảng 2,5% so với giá 40 đúng không ạ thì nó không có gì là quá tệ so với mặt bằng chung cả có thể một du khi nào nếu mà khang điền nó phải vỡ cái 40 này, nó mới thực sự là tệ là nó thành một cái nến mà nó phá vỡ cả cái vùng tích lũy này và chúng ta thấy là cái mức ờ, giảm đấy thì nó sẽ khiến cho cổ phiếu này nó bị mất cái vùng tích lũy và nó có áp lực mà nó có thể ờ, bắt đầu nó thoái trào á còn hiện tại nếu mà chúng ta nhìn kể cả cái MA 60 ngày của nó chưa bị vỡ tức là MA của 3 tháng ở phía quanh mọi người nhìn nó quanh mốc 39 và 95 tức là tương đương mốc 40 nếu mà nó vỡ ở đây thì cũng khá hợp lý vì nếu mà chúng ta kẻ chen thì nó sẽ vỡ đâu cả vỡ chen cả cả vỡ ờ, MA MA trung hạn thì chúng ta đây chúng ta cân nhắc bán thì được còn hiện tại thì nên giữ tại vì dù sao thì cái tôi thấy là ngành nào nó có những cổ phiếu nó phân hóa đi lên và những cổ phiếu nó chưa xấu nó vẫn còn cơ hội như mọi người thấy như HDC như mấy tuần gần đây du trao đổi cái nó vẫn là cái rất là đẹp trong sản thì nó không có đỉnh mà nó cứ vượt đỉnh nó tích đi lên thì ta nên ờ, nếu mà có thì nên giữ những cổ phiếu như này còn bán đi thì ta sẽ mất đi một cổ phiếu mà kiếm lợi nhuận cho chúng ta mà chúng ta lại giữ lại những cổ phiếu mà yếu hơn thì nó thiệt hại hơn những quan điểm chung thì mình nên bán một phiếu họ đang yếu như tài khoản cổ phiếu mà đang bào mòn hàng ngày cái áp lực bào mòn ngày càng lớn ấy, ngày vài ba phần trăm và những cổ phiếu này tăng điền thì có trong vài tuần qua thị trường nhấp nhô và áp lực như thế nó chỉ giảm đâu đó có hai năm phần trăm rất là nhẹ cái xác suất của đỉnh nó vẫn còn mọi người thấy là cái cung nó rất là cạn nó không bị cái cung cung lớn bán ra vì nếu cổ phiếu này nó tạo hai đỉnh rồi và người ta mất niềm tin rồi thì những cái phiên trong vài tuần qua thì khối lượng nó sẽ tăng dần đều và nó sẽ khiến những cái phiên mà nó giảm một cái lượng rất là lớn ta thấy những đoạn này nó quay đầu nó giảm một lượng rất là lớn nhịp ờ, ờ, điều chỉnh trong vài tuần đây thì quả nó cạn dần đó là cá nhân mình nghĩ là nên từ khi nó vỡ 40 thì lúc đấy phải cân nhắc cái cắt lỗ và nếu nó vỡ thì vâng. nó phải ờ, phải đóng cửa vỡ thì người cắt ở, ở cuối phiên tức là cái dấu hiệu đến gần phiên ADC mà nó không giữ được cắt đâu có cắt sớm không? Vâng. cảm ơn anh À, thì có anh Minh Đặng có hỏi về cổ phiếu thế giới di động thì anh uh, có hỏi về ờ, nắm giữ đến cuối năm ạ. Thì anh có quan điểm gì về cổ phiếu này không ạ? Quan điểm về đầu tư thì uh, nắm giữ cuối năm thì du không trả lời được đâu tại vì nó phụ thuộc vào cái triển vọng cơ bản của cổ phiếu thôi. Nó thiên về góc độ đầu tư. Còn về mặt trading thì cá nhân du thấy là nếu mà trading ngắn hạn thì nó là tín hiệu đỉnh rồi, tức là đỉnh tháng 9 ở 24, 25 tháng 9, 23, 24 đỉnh 134 thì thực ra nó cũng phù hợp với lại cái mô hình mà nó breakout nó cũng đạt đến cái kỳ vọng tôi thấy là nó đạt đến cái kỳ vọng tầm 134 135 mà có trao đổi trong ờ, vài tuần trước nó tương đối hợp lý để mà chốt lời rồi. còn uh, sau cái cú này nó là điều chỉnh nó lên tiếp hay không thì ra cá nhân mình cũng thấy là tương đối khó phán đoán về cái triển vọng cơ bản của thế giới động năm nay thì cái định giá các bên đâu đó cũng 130 140 hợp lý 120 140 thế là nó dao động như vùng đấy và chết đinh thì sẽ phải ưu tiên ngắn hạn trước vì cái gì nó đang xảy ra thì mình phải tôn trọng nó trước nó gây thiệt hại cho mình hay là nó kiếm lợi nhuận cho mình là cũng trong ngắn hạn thì mình chết đinh thì mình nhìn ngắn hạn mà còn cái dài hơi hơn thì nhìn theo cơ bản thôi nếu mà chúng ta đầu tư chúng ta những cái nó, nó mang tính nền tảng về cơ bản ta giữ còn nếu mà chết đinh thì anh du là nên chút lời thì thực ra nếu mà nhìn mấy phiên gần đây nó hồi lên có lượng rất là yếu và nó đang cũng đang yếu dần còn nếu như khó nghĩ thì thì phương án tốt nhất là 50 50 tức là ra chốt đi một nửa cho nó chắc ăn để có lãi một nửa chúng ta phiêu lưu tiếp đấy là cái phương án mà thường cá nhân du ờ, khi mà chết đinh hay là dạy các cái học viên về phân tích kỹ thuật ở Venadex hay hay nói mọi người là khi nào gặp những tình huống có xử tốt thì hành xử 50 50 dù sao nó còn tốt hơn là không làm gì ta chốt một nửa và một nửa một tiếp sau này chúng ta quan sát thêm thời gian nữa mà nó cứ yếu dần và có thể gãy được cả cái chen thì chúng ta chen ngắn hạn hay chen trung hạn thì chúng ta bán còn về dấu hiệu đỉnh thì là nó có dấu hiệu đỉnh thì cái cái phiên ờ, vừa qua khối lượng nó tương đối lớn và nó chưa có xung lực nào để vâng ạ cảm ơn anh à, anh chị vừa, vừa Phương Vũ có hỏi về DGC đã tạo chen nắp chưa à, và có mua thời điểm này không thì như là câu là DGC thì anh Du cũng vừa có trao đổi trong ờ, trong ờ, buổi nay rồi DGC quan điểm của anh Du là cổ phiếu đã có cái uh, bị bán khá mạnh ở vùng đỉnh và hiện tại thì đang hồi phục trở lại khối lượng cũng không không thực sự ờ, quá tích cực Sau đó thì uh, nếu mà mua xét đến việc mua thì hiện tại thì chúng ta chưa chưa nên mua thì lần này chúng ta phải chờ đợi thêm quan điểm của du thì uh, cổ phiếu này nó đã có một cái đỉnh ngắn hạn trong tuần trước ở vùng 178 ấy. thì thường những cổ phiếu này nó rất là mạnh ra là khi vỡ xuống thì nó sẽ có những cái đợt bắt đáy nó hồi phục lại thì cái xác suất để vượt đỉnh nếu mà nhìn thấy khối lượng thì như hiện tại mình nghĩ là thấp tại vì khối lượng thoát ra là tương đối mạnh và cái khối lượng mà mua lại trong mấy phiên ở đây nó yếu à, xác suất về của mình cũng sẽ bị bán rồi lại rất là mạnh cái dung nghĩ là không nên mua còn ví dụ như nó tích lũy ở đây một thời gian nó có thể kéo dài thêm vài tuần nữa và sau đấy nó vượt đỉnh thì lúc đấy mới nên mua vì lúc đấy nó đã cho thấy là cái quá trình thế máu nó kết thúc ấy, và nó bước vào một cái đợt tăng mới thì lúc đấy nó hợp lý hơn còn mua giờ thì nó mạo hiểm vì nó đã tăng rất rất là nóng rồi kỳ vọng ờ, mua vượt đỉnh hiện tại nó thấp mà cái rủi ro nhé nó phá đáy nó rơi tiếp phá vùng 140 nó rơi tiếp hoặc nó sideways thì là mình thiệt hại rồi nhất là không nên mua Vâng ạ, cảm ơn anh. Ở đây anh Võ Đăng Quang có hỏi về phiếu gas thì anh Du cũng đã chia trao đổi ở trong uh, phần đầu rồi. Thì uh, quan điểm của anh Du là gas uh, uh, kèm giá mục tiêu có thể uh, về lại cái vùng đỉnh trước đó của gas đâu đó quanh vùng 110 đến 113 đúng không anh Du? 110 ờ, đến 118 à, ờ, tối đa. Vâng, thì đó là cái giá mục tiêu uh, của GAS trong thời gian tới. Anh uh, Võ Đăng Quang có thể uh, uh, tham khảo. Có một uh, anh chị có hỏi về cổ phiếu uh, chiều giữ, cổ phiếu KBC và TNG ạ. Anh Dũng có thể trao đổi về, về hai cổ phiếu này không ạ? KBC là cổ phiếu mà tuần trước thì nhiều người kỳ vọng vào nó nhưng mà tuần này thì bắt đầu hụt hẫng. Thì tuần trước nó có mấy cái thông tin uh, liên quan đến việc ký kết những cái hợp đồng uh, ghi nhớ giữa cái kinh bắc và một số tập đoàn lớn sau đấy thì chúng ta thấy cái phiên 2329 là cái phiên mà thanh khoản rất là đột biến 27 triệu cổ phiếu trần ngay từ đầu phiên và hầu hết là khớp trần nhưng cuối phiên thì cổ phiếu nó cũng bị đối ờ, dần ấy. và đấy cũng là một cái cái tín hiệu nó cũng hơi tiêu cực bởi vì nó là sát cái vùng đỉnh cũ mà nó tạo từ tháng 1 đến giờ vì cổ phiếu mà khi nó về vùng đỉnh cũ mà nó lại bị ờ, khối lượng lớn mà dội ngược lại thì nó cho thấy cái xác suất thất bại tương đối tương đối là cao và nếu mà nhìn triển vọng mấy phiên trước thì nó vẫn 50 thôi 50 50 tức là nó chạm đỉnh cũ của nó dội lại sau đấy nó cân bằng lại được nhưng mà nếu chúng ta nhìn thấy biến mấy phiên nay thì nó, nó tương đối đuối hơi khó nghĩ thực sự tại vì ở cái chỗ này nếu mà mà bán thì cũng không sao cả tại vì có có thể cổ phiếu nó không vượt được đỉnh nó sẽ thoái lui tiếp nhưng còn lại cái mức thoái lui từ đỉnh đến chỗ hiện tại nó cũng không quá lớn tức là nếu chúng ta nhìn thì đỉnh khoảng 647 giá hiện tại đâu đó khoảng 42 trăm mít nếu nó chỉ cần giật mạnh hai phiên nó lại vượt đỉnh lúc đấy thì nhìn triển vọng rất là sáng và cái quan điểm của du thì như kinh bắc này thì khi nó 50 50 thì mình cũng hành xử 50 50 thôi mình chấp nhận là ví dụ như anh chị đang có thì bán đi một nửa và chấp nhận là giữ một nửa để quan sát tiếp và nếu mà trong tuần tới nó có những vượt giá 45 46 ấy, thì mình thể mua lại cái phần đấy là nó đã có triển vọng đỉnh còn nếu mà nó đi ngang người ta đỡ áp lực còn mua mới lúc này thì không nên mới thì nó 50 50 mà chúng ta mua thì ờ, rõ ràng ta đánh đổi một cái rủi ro lớn hơn với một cái kỳ vọng lợi nhuận nó thấp chưa vượt đỉnh nếu mà nó vượt đỉnh thì chúng ta uh, mua thì nó xứng đáng hơn thì lúc đấy cái triển vọng nó sẽ mở ra một cái cái kỳ vọng mới rất là lớn nó không có đỉnh ngắn hạn nữa còn hiện tại thì nó 50 50 nó không quá xấu quá đẹp <coughs> cổ phiếu nó linh nhỉ TNG à TNG thì xấu hơn vâng. TNG thì uh, nó giống như nhiều nhóm ngành chứng khoán nó đã tạo cái đỉnh trong khu vực ờ, vài tuần trước và cái đỉnh để tích lũy trong thời gian cũng không không phải ngắn nó có thời gian vài tuần để người ta uh, mua mua bán bán đã tạo những cái cú tăng giảm trồi sụt người ta phân phối nên ta là cái xác suất để nó nó vượt cái đỉnh này thường nó sẽ thấp hơn những cái đỉnh nhọn thường người cứ quan sát sau này người thấy là những cái đỉnh nhọn thì nó sẽ có nhiều cơ hội vượt hơn còn những cái đỉnh tù là những cái đỉnh mà nếu nó đã có nhiều tuần ở đấy giao dịch để người ta phân phối thì sẽ khó vượt hơn cái trường hợp của TNG thì nó đang hồi phục lại mấy phiên gần đây nhưng mà trạng thái nó người thấy rõ nó yếu đúng không ạ thanh khoản những phiên bán rất là lớn rất là quyết liệt còn khi mà nó tăng lại người thấy thanh khoản rất là nhỏ thế mà kỹ thuật nó nó rất là tệ thì nó chỉ là hồi phục lại thôi vì nó giảm một cái mức rất là nhanh và sốc nó hay hồi phục lại một chút và cái xác suất nó hồi phục xong nó rơi tiếp thì nó tăng cao hơn rồi ờ, những cổ phiếu nào mà nó muốn đi lên tiếp thì những cái phiên tăng ở đây thanh khoản nó phải vượt ít nhất phải bằng hoặc là vượt những cái phiên mà nó đã vỡ này ta thấy là cái, cái dòng tiền nó đủ mạnh nó vẫn hết cái lượng hàng đấy nó kể cả vượt đỉnh kéo vượt đỉnh nó làm được và chúng ta thấy là đây chỉ là cái, cái, cái động thái mà mà giảm nhiều xong rồi hồi nhẹ lại vì những cổ phiếu trong ngành ấy thì nó cũng đang thoái trào ấy nó chỉ có trường hợp của mai sông hồng là, là cái du thế tích cực thôi nó đang là trạng thái mà đi lên mà nó vẫn là vượt đỉnh mặc dù thanh khoản nó rất là nhỏ và nó khó phân tích được cho đám đông nhưng mà ít nhất nó là cổ phiếu mạnh nhất trong ngành lúc này còn những trường hợp như TCM hay là TNG hay VGT thì nó đều là một trạng thái quá đỉnh rồi nó đang là trạng thái rơi sâu hồi lại mà có thể tới tiếp thôi nên chưa định vâng cảm ơn anh ở đây ờ, các anh chị có hỏi về về về cổ phiếu VCI thì anh Dung đã trao đổi rồi về ờ, nhóm chứng khoán rồi nhóm chứng khoán gần như là thời điểm này đang trong cái nhịp chỉnh ngắn hạn do đó anh chị ờ, ngắn hạn anh chị tạm thời chưa nên quan tâm đến nhóm cổ phiếu này còn PVD và PVS thì anh Dung đã trao đổi ở, đầu phiên thì hai cổ phiếu này à, cái cái diễn biến giá ngắn hạn cũng khá là tích cực tuy nhiên thì với cái khối lượng giao dịch của PVD PVS trong các phiên gần đây thì cũng khó kỳ vọng cổ phiếu nó vượt được cái đỉnh ngắn hạn trước đó ví dụ như PVD là vùng hay à, 26 hay là PVS vùng vùng 30 31 thì đó đó là quan điểm về cổ phiếu um, PVD PVS à, có anh chị khách hàng có hỏi về nhóm uh, cổ phiếu uh, bất động sản ạ à, trong đó có uh, VRE đất xanh ạ anh Du có quan điểm gì về cổ phiếu này không ạ VRE à? vâng SCD. VRE à, VRE VRE thì là một cổ phiếu mà cũng rất khó chết đinh trong những cổ phiếu nhà anh Vượng dù thấy là à, VIX Vinhome VRE thì cũng rất khó chết đinh nhìn VDE thì nó tệ hơn bởi vì VDE tính ra từ khi lên sàn đến giờ chưa lần nào nó vượt được cái đỉnh giá này tức là trong trong 3 năm qua rất nhiều cổ đông của VDE e từ hồi mua rồi lỗ cả trạng thái như thế không phải là trạng thái tích cực để ta kỳ vọng kiếm tiền cổ phiếu như này từ những cổ phiếu nào mà hàng năm đỉnh sau nó cao hơn đỉnh trước tại sao hơn đỉnh trước là hàng năm nó đi lên cái nền giá năm sau hơn nền giá năm trước thì là những cổ phiếu mà nhiều người đang kiếm tiền từ được từ nó thì chúng ta mới có kỳ vọng kiếm được tiền còn một những cái cổ phiếu mà cái nền giá mà các đỉnh sau càng ngày càng thấp hơn đỉnh trước và đáy nó cũng càng ngày càng thấp hơn thì uh, nó rất là tệ vì ra cái xu hướng của nó vẫn là xu hướng uh, sideways theo hướng giảm thôi nó cũng chưa phải xu tăng và nó chết đinh nó rất là khó mọi người thấy những cái đợt tăng giá của nó ngoài cái đợt tăng của tháng ờ, tháng 10 uh, một năm ngoái đến tháng 1 năm nay tức là bối cảnh tài trường nó điên rồ nó tăng mạnh thì VDE mới tăng được còn lại những cái đợt sóng khác nó rất là tệ rất là ngắn và và yếu và những cái đợt giảm nó còn trả lại mạnh hơn là những cái tăng đấy tăng ít giảm nhiều thật ra là chết đinh rất là khó có lẽ là cái dòng tiền ờ, mọi người đang kỳ vọng vào việc mà mở cửa lại các thành phố và các trung tâm thương mại thì vì kỳ vọng thôi còn để mà chết đinh cả lịch sử giao dịch của nó lẫn cái triển vọng kỹ thuật ngắn hạn thì tôi thấy là không nên chết đinh của chúng ta rất khó kiếm tiền được và thậm chí là mình mình thấy một người đang mất tiền nhiều hơn là kiếm được chứ không cố quyết định những cái trường hợp quá khó ngập quả đất vâng xanh linh ma linh ơi dạ vâng ạ đất xanh là trường hợp rất là tệ đất xanh là trường hợp mà cái xu hướng tính như tháng ờ, tháng 6 năm nay là xuống giảm và nó đang đang giao dịch trong một cái kênh xuống giảm hôm trước nó cố với ăn được một phiên nó lại rất là yếu mà ngay cả cái phiên đấy nó thất bại tại vì cái nến nó là một cái nến búa và ngược lại là nến uh, shooting star ngôi sao băng đúng không ạ và cổ phiếu này thì ngoài ra về mặt cơ bản thì uh, sau những cái thông tin liên quan đến việc bán cổ phần cho đối tác chiến lược với giá thấp mà bị các cổ đông phản đối rất khó để lấy lại niềm tin các cổ đông trong ngắn hạn nó sẽ mất nhiều thời gian để để ban lãnh đạo ta làm việc với các cổ đông mà người ta lấy lại cái niềm tin của các cổ đông cá nhân và tổ chức những dung nghĩ của thứ này nó là cái diện rủi ro trong ngành bất động sản nhất là những cái doanh nghiệp mà đã có rủi ro mà thậm chí mà đám đông thị trường người ta đang phản ứng nhất là không tham gia ờ, cá nhân du với trung tâm đầu tư cũng có vài lần tư vấn quyết định của phiếu này ở giai đoạn tăng trước và trong cái thời gian từ tháng 6 đến nay khi mà doanh nghiệp xuất hiện những thông tin liên quan đến uh, việc phát hành đấy và bị cổ đông phản đối thì loại khỏi danh sách quan tâm của, của VNREX và cá nhân là những danh sách mà